Em ờ, Tiến Biên Sơn ờ, giả gỗ giả đá xin chào ờ, quý anh chị nhé Hôm nay thì em sẽ pha màu phong thủy mệnh kim quý vị ạ Như khách hàng của chúng ta đã lựa cái màu màu vàng quý chị nhé Hợp với màu 72 đây ạ Mã em chỉ bằng tay cái đây quý chị ạ Đấy đã hợp với màu này thì chúng ta đây em sẽ bấm lên máy để chúng ta pha cái thùng to nhé Em sẽ pha thùng to sơn ngoài trời ạ Thằng này thì nó cao cấp thằng sơn bóng như quý chị đã thấy đấy Trên cái màn hình của chúng ta đây ạ Và cái ngón tay em chỉ đó cái màu màu 72 này quý chị nhé 172 ạ nó ba màu là màu vàng chanh và màu vàng đất và màu uh, uh, hơi hồng của chị nhé ba màu tỷ lệ đấy còn ờ, tỷ lệ khung hình của nó đây là 17 7.120 này à, màu à, hồng là 3.001 này màu vàng đất là 1.0602 sáu quý chị nhé mini điện để hàm lượng rồi em sẽ chuẩn bị đây quý chị em đã chuẩn bị một thùng sơn đây sẵn đây quý chị nhé em sẽ mở Tiếp em đẹp gái hả, lâu ngày gặp em đẹp gái hả, Không nhận ra Dạo này nghén lên sao mà bụng to khiếp Đây em đã chuẩn bị cái thùng này em mở ra lắp đây rồi quý vị nhé Chúng ta để đây rồi để em pha rồi quý chị chờ em một chút nhé à quý chị nhé không biết quý chị nhìn thấy không nhưng màu này nó hơi nhiều màu đấy em đang à, nó đang chảy màu vàng không biết quý chị nhìn thấy không ạ màu này nó hơi nhiều thùng to mà Đây, màu vàng chanh ra trước quý chị nhé màu vàng chanh nhiều hơn ạ à. với màu à, màu vàng đất hai màu đó nhiều nhất ạ à màu à, cam thì nó ít hơn màu đỏ hồng cam á xong ngồi chờ chứ anh anh à, dân coi màu gì thì vô coi thế làm cho minh khách hàng à, mấy ngày nay thì em gần tết thì cũng cũng bận rộn quý chị nhé hứa quý chị trên kênh của tiếng bia sơn giả gỗ giả đá để em làm cái bàn đằng sau đây mà vẫn chưa làm được quý chị ạ bàn bằng vàng đấy ạ đó em mới nót để đấy thôi ạ sơn thì đã pha rồi mà giao cho khách rồi mà tính vẽ một tí mà không có thời gian mà vẽ em sẽ cố gắng uh, trong một vài ngày nữa là em sẽ giả gỗ em chia sẻ lên kênh uh, cả tiến biên sơn giả gỗ và tony tiến sơn đòn quý chị nhé đây là màu à, đỏ cam vừa chơi xuống này đó vàng đất pha cho minh pha cho minh và xong này em bỏ bên máy trộn nơi quý anh chị nhé và chúng ta trộn màu à, đều màu đấy ngồi ghế đây anh rồi em đã xong đây quý anh chị máy đã hết rồi nó chuẩn bị nó báo đây hết quý anh chị nhé trên cái à, máy tính của chúng ta đấy nó báo đó đã xong nhé rồi nó hiện lên mã số rồi giờ em sẽ để đây để chúng ta chuyển qua bên à, máy trộn này nhiều à mấy thùng mấy thùng mà đấy <laughs> là kéo nhiều kia tìm như người bữa nữa đấy hai hai thùng đi xe máy được rồi phải đi sang hát chứ hả hai thùng nữa hai thùng nữa hát chứ có nằm chơi được mà thùng kim thùng màu à thùng kim thùng màu à để quý vị nhé em đã bấm đây rồi khi tắt cái màu của chúng ta là pha xong em để như này nhé em hôm nay cũng làm tranh thủ đây quý chị nhé nó ra thế ra màu à, mã số của 1772 của chúng ta đây ạ quý chị số của chúng ta đã màu ba màu rồi đó như vậy được cũng chị mình sẽ tươi lên quý chị nhé đây ạ bảy hai nó phải ra cái màu ba màu này ra màu đó quý chị nhé quý chị nhớ cho em là đây cái thông số pha màu này quý chị nào cần cái pha màu này thì em cho cái thông số nhé vàng chanh là một à, một bảy bảy bảy chấm hai một không à và màu à, đỏ cam của chúng ta là màu ba chấm không một màu vàng đất à, một chấm không sáu 1.06.120 6 quý chính nhé mini ạ rồi cuối video quy trình à, chúng ta pha sơn à, màu vạch à, kim kết thúc ở đây rất mong quý chị xem thấy bổ ích thì nhớ tặng em tiếng bia một like và nhớ bấm đăng ký kênh ạ like xem xem này nhớ cũng xem nhé để đăng ký kênh là người đầu tiên khi em hôm to em tiến bia có video mới quý chị là người đầu tiên nhận được ạ em xin chào lại chị video sau